hướng Tây, đường nhựa lộ giới 10m, kết cấu gồm một trệt, 5 lầu, 25 phòng kinh doanh, toilet kín, đầy đủ tiện nghi, một sảnh lớn, phòng giặt, ban công, thang máy và nội thất sang trọng. Khách sạn đang cho thuê 85 triệu trên một tháng, cách chợ Đà Lạt 320m, nằm ngay trung tâm Hòa Bình. Xung quanh tập trung ngân hàng, trường học, trung tâm mua sắm, cửa hàng tiện lợi, khu dân cư sầm uất, đầy đủ các tiện ích, thích hợp kinh doanh khách sạn, đầu tư cho thuê nguyên căn. Sản phẩm tiếp theo là ba lô đất ở trung tâm thị trấn Nam Ba Lâm Hà. Lô đất đầu tiên có diện tích 435 m2, có 122 m2 thổ cư, ngang 12 m, chủ riêng xây dựng giá 2,22 tỷ hướng Đông Bắc, đường ô tô tận đất cách Đà Lạt 27 km, cách chợ Thăng Long 2 km, đất thoáng mát, dân cư thân thiện, đầy đủ tiện ích, thích hợp định cư, nghỉ dưỡng và đầu tư đất nền. Lô đất thứ hai nằm cạnh lô đất vừa rồi, có diện tích 445 m2, có 120 m2 đất thổ cư, ngang 12 m, giá 2,22 tỷ hướng Đông Bắc, đường ô tô Vivo tận đất cách Đà Lạt 27 km, bán kính 2 km gồm trường học, chợ, cửa hàng tiện lợi, khu dân cư yên tĩnh, thích hợp định cư, đầu tư và kinh doanh. Lô đất thứ ba cũng là sản phẩm cuối cùng có diện